chị xong chưa thật mượt mà không chỉ mượt thôi đâu mà là siêu mượt lạ thường dưỡng tóc ở tiệm hả chị mượt hơn chứ phải không em mượt hơn cả khi dưỡng ở tiệm á không thể tin được hơn cả mượt mà là siêu mượt lạ thường